em không có yêu cầu nhiều cao hơn em em cao mét mấy em cao mét 52 <laughs> khoảng 53 trở lên cái này hơn này đạt này đạt đạt luôn này đạt. dạ không dễ. không phải ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60 65 thôi tại có vì luôn. lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng cho em đi guốc dạ. bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà <laughs> em muốn đàn ông là phải biết biết cân bằng giữa công việc và tình yêu có quan tâm không à, có giờ nó không nói được rồi <laughs> đúng rồi phải có phải có dạ Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai à, Đầu tiên là con ờ, xin chào uh, họ nhà gái ạ à. Chào uh, anh MC Quyền Linh, chào chị MC Hùng Vân Rồi. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ À. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện uh, em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc uh, làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một à, nhà hàng hải sản ở quận 7. Dữ luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi. Em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và oh. em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Cô ờ, bây giờ ờ, Vân ờ, chị chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là là tốt nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái cái yeah. Dạ. môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á, em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia cho nên là không ai theo đuổi em hết không ai theo đuổi em hết <laughs> thiệt luôn à hả dạ vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái à, điểm mạnh và điểm yếu của mình đi điểm mạnh của em là à, em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước à, và em cũng chăm chỉ nữa ừ. em cảm thấy em chăm chỉ làm việc em thích đi làm lắm điểm yếu của em thì à, em bị nhạt <laughs> chứ em bị nhạt là sao dạ bạn bè của em á bạn bè đồng nghiệp á chị À, em hỏi là Ê, bà có thấy tôi ờ, có gì xấu không bà? Tôi thấy bà nhạt lắm Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng Em hát ok không? Dạ. Ngoài dạ. cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị Dạ không chị ơi bạn nam ơi dạ chào chị vâng ạ em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi điểm mạnh của em là em có thể thích đứng được uh, với ờ, những môi trường có nghĩa là quân em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn cái môi trường đó điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị chết á những lúc mà chết vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái xếp đồ á mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân ồ oh, vậy hả em thích cái là ghiền hửi đồ mới dạ đúng rồi khoái đó tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á <laughs> dạ. em có cái nhược điểm gì không hay là cái ờ, cái tính xấu gì không tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều không em nên ngủ nhiều ừ. em nên ngủ nhiều ăn nhiều chút xíu <laughs> chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp khó. luôn lý do gì mà ông chủ ờ, một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình em chia sẻ với chị luôn với anh ờ, quyền linh là em đã trải qua mối tình được khoảng 6 ờ, năm và đã chia tay hơn một năm rồi lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì em quen là sau khi học đại học mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên đức làm ờ, bác sĩ ừ. thì du học khoảng ờ, uh, 6 tháng thì ờ, hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống á chị ừ. nên là hai đứa cũng vui vẻ để ừ. phát triển định hướng riêng của mỗi đứa con gái mà làm DJ ấy, em có em có ngại không Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. À, cái cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ ờ, mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây ờ, tóc dài <laughs> mình dây tóc dài có dạ. luôn dạ sao nữa dạ cho em nhìn trước được không, không em chưa được nhìn ông linh nhìn trước rồi còn gì nữa à, thông minh tư thông minh có luôn tư duy trời ơi cô đi đây xinh xắn em uh, muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em có thể diễn tả cho anh biết được không em không có yêu cầu nhiều cao hơn em em cao mét mấy em cao mét năm mươi hai <laughs> khoảng năm ba trở lên cái này hơn cái này đạt này đạt đạt luôn này đạt. là dạ, không dễ. không phải ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60 65 cơ tại có vì luôn. lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng cho em đi guốc dạ. bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà <laughs> chăm chỉ chăm chỉ thôi trời ta làm ông chủ tại em không thích bạn trai vô tâm bạn trai bên đây nghĩ chắc không vô tâm đâu bạn rất là quan tâm đàn khác em muốn đàn ông là phải biết biết cân bằng giữa công việc và tình yêu có quan tâm không à, có giờ nó không nói được rồi <laughs> đúng rồi có <laughs> phải có dạ em gái đi với ai à dạ hôm nay em đi với mẹ của em à, cô thấy mẹ, sao cô mẹ có ý kiến đi mẹ ừ. cũng à, tùy ở các con tìm hiểu với nhau giờ thì không biết hợp hay là không ờ, cho bạn nói đi à, anh có lãng mạn không ạ tùy những trường hợp thì mình sẽ bạn em thích một người đàn ông lãng mạn từ lúc nhỏ bạn em đã coi phim phim Hàn Quốc rồi mê lắm nên thích đàn ông lãng mạn thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích dạ tại vì bạn của em rất là nhạt không có hiểu để chia sẻ nhiều á nên bạn cần một người chững chạc quan tâm và nói nhẹ nhàng sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng anh có hút thuốc không ạ à, có nhưng mà ít bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc Bên đây hút ít thôi Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em Chào cô Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân chào quý vị khán giả Mẹ thấy con bé này được đó Thường <laughs> Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con Trời ơi, con coi đừng tiến tới Thằng trai nói vài câu với đàn gái đi Hai Đấy, người phụ nữ dễ rồi. hiểu nhau Chị cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi Tại vì em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó thấy bé dễ thương cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng, đồng ý nhưng nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị rồi hai bà xui ôm nhau cái thôi ôm nhau, luôn, luôn cái nào coi đó à, trời ơi rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp rồi. Dạ. mặt nha mở rào Rồi trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em Là món ờ, bò lúc lắc anh làm ở quán anh à, à, Dạ em cũng có món quà tặng cho anh à, Cảm ơn bạn ờ, Đây là món mà mình rất thích Thích nhất trong dạ. các món ăn mình Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây Và ừ. em nấu ngày nào em nấu cũng được hết Dạ à, Cảm ơn em Em em thử cái món đó xem xem là Em thấy có bạn bạn bạn nữ Bạn nấu có giường miệng mình hay không nếu sử dụng không hết chuyển qua đây à, <laughs> khi đi làm mình có thể dở cơm heo nào nó hâm được luôn á thì mình có thể đi làm dùng cơm trưa được à, mình nước lại luôn nha Đúng ăn rồi. uống chi nó rườm rà quá <laughs> mốt đem đồ ăn đưa tôi cắt hết đi rồi chút tính sao rồi mình quanh kia mình đút lại cưng đi quanh kia đút lại ngon cái, quá cái, cái, cái, ờ ừ, ngon không dạ ngon, ngon ăn đi còn nhiêu chuyển qua đây <laughs> cái món này em nấu ngon lắm bạn em ngày nào cũng ăn tiêu ngon wow, cảm ơn em dạ. ngon không dạ dạ, dạ ngon không thật sự là cái món trứng là cái món mà em rất thích ăn luôn rất rất thích ăn đi chơi em cũng rất là thích chứ không có vấn đề với anh cả thì anh làm quán ờ, hải sản ở nhậu thì cũng đã từng tương tác và cũng đã từng ờ, dấn thân trong môi trường đi chơi cũng cũng cũng có rồi và những người bạn những mối quan hệ của anh trong cuộc sống như xã hội này cũng có những người làm DJ bạn em chia sẻ là em không thích à, đàn ông hút thuốc mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không anh hút ít thôi những lúc mà anh làm đêm á thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến à, sáng sáng hôm sau luôn nên là anh thức gần như thức à, co với quán nên là những lúc à. mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi không nhưng mà em thì em không có cấm miễn sao đừng hút trước mặt em là được không anh ờ, phải ờ, rõ ràng cho vấn đề này có nghĩa là có hút là có hút còn không là không chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi dạ. bây giờ nói chuyện hút với lại ờ. ăn uống không vậy chuyển đề tài tình yêu đi trời ơi em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu nói chung là vì ừ, hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều chiều em ừ nên là với việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm Vâng, nội ừ. trợ thì hiện giờ đang học đang học nấu ăn cũng nấu được một số món Việt Nam ờ, dạ. cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Ừ. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc về công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Ờ, không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm ờ, nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi ờ, giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh ờ, thêm quán nhậu hải sản. Giữa anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác à. với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả. Yeah. Dạ. Em thì em hay ghen lắm, cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ừ. Ví dụ như em em thấy mà bạn bạn trai của em á mà ví dụ như là có bạn gái là bạn thân là con gái thì em cũng không thích điều đó luôn em hay bị khó chịu á em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức em chỉ bị em chỉ im im ở đây xong rồi tức xong em không muốn nói ra xong cứ hỏi em là em quọng <laughs> em biết tình đầy tình xấu em cũng ráng sửa nhưng mà nếu mà anh có thể ờ, chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì ok như vậy thì anh ờ, sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn về anh thì anh anh sống khá là tình cảm trong mối mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm mà những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn cả những những bạn nữ hay các bạn nam có thể nói là những người rất rất rất thân với anh trong là những bạn nữ còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có vậy thôi ví dụ anh mà đi ờ, láng phán thì đi chết chít thì thì đó nó đúng đúng thật sự là em ghen là ghen đúng hiện giờ anh 27 tuổi thì anh ờ, hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng một năm đến sau hai năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó là vấn đề ờ, cưới em em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa khi cưới ừ. nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao ok cảm ơn <laughs> thôi bạn nam hát ờ, tặng bạn nữ rồi bạn nữ đáp lại đi trước khi đến chương trình thì ờ, có chuẩn bị một bài hát là bài ờ, à, làm vợ anh nhé của chi dân nắm ừ. tay người ta để hỏi đứng đứng lên em đó nắm tay hát sẵn hỏi luôn ok em xin phép không vâng. okay. <laughs> à, bắt đầu ha làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Và giờ hai đứa trọn đời yêu anh nhé em. ta để tay vào nút bấm đi bây giờ bắt đầu Rồi nó bấm luôn nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa một hai ba có bấm không một hai ba nữ không bấm tại sao lại không bấm <laughs> không sao mình cứ nói lên quan điểm của mình em chưa có cảm giác chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình